Ở phần kiến thức, cô có ví dụ sau. So sánh hai phân số 2 phần 3 và 3 phần 4. Cô sẽ làm như sau. Đầu tiên, cô lấy hai băng giấy dài bằng nhau. Cô có hai băng giấy dài bằng nhau. Ở băng giấy thứ nhất, cô chia thành 3 phần bằng nhau rồi cô lấy hai phần. Tức là cô lấy 2 phần 3 của băng giấy này. Các con nghe lại. Băng giấy thứ nhất cô chia thành 3 phần bằng nhau. Sau đó cô lấy 2 phần. Tức là cô đã lấy 2 phần 3 của băng giấy. Phần này cô có 2 phần 3 của băng giấy. Băng giấy thứ hai của cô cô giáo sẽ chia thành 4 phần bằng nhau. Các con cùng quan sát. Lúc này cô lấy 3 phần. Tức là cô đã lấy 3 phần tư của băng giấy. Đây chính là 3 phần tư băng giấy. Nhìn vào hình của cô, các con sẽ dễ dàng nhận thấy 2 phần 3 so với 3 phần 4 thì đoạn nào dài hơn, đoạn nào ngắn hơn rõ ràng mình sẽ thấy 2 phần 3 sẽ nhỏ hơn 3 phần 4. Cụ thể là 2 phần 3 băng giấy sẽ nhỏ hơn 3 phần 4 băng giấy. Nhìn vào sơ đồ các con đã thấy sự chênh lệch chưa? Rõ ràng 3 phần 4 là đoạn dài hơn so với 2 phần 3. Chúng mình lại thấy rằng 3 phần 4 lớn hơn 2 phần 3.